Ờ, xin ờ, chào quý vị ờ, Nhân tiện ship hàng cho khách cũng review nhanh liên quan đến cái máy đuổi muỗi Và cái viên đuổi muỗi của Hàn Quốc Lưu ý đây nó là <laughs> đuổi muỗi chứ không phải là diệt muỗi yeah. Dạ. Cái diệt muỗi như là các loại thuốc diệt muỗi khác Đây là nó là máy này là nó đốt nóng Đốt nóng cái miếng này Cái miếng này trong đấy nó có tinh dầu yeah. Dạ, thế thì khi mà cái hơi của tinh dầu nó bay ra thì nó làm cho con muỗi nó bay đi nó không có ở trong cái khu vực mà mình à, cần đuổi nữa yeah. À? Thế đây là cái máy của nó này đang niêm phong cẩn thận nên không bóc cho quý vị xem được yeah. À? thì cái máy này thì cái nó cũng khá là đơn giản thôi yeah. trong một cái máy này nó có một cái khay khay nhiệt thì khi mà cắm điện 220V khay nhiệt nó nóng lên thì trong đây nó có một cái miếng yeah, miếng nhỏ đó nó như cái cái bánh slam ấy yeah. Thế thì mỗi trong một cái hộp này nó có 45 miếng dùng được 45 ngày mỗi một cái miếng này được 24 tiếng luôn để đút và khi mà cắm nhiệt nó nóng lên thì nó nó nó, nó sẽ đốt cái miếng này và nó tạo ra cái nó không có khói mình không không nhìn được cái khói bằng mắt thường thế nhưng mà trong khu vực ờ, nhà hạn thì rộng khoảng tầm 30 mét vuông là muỗi nó bay đi hết không không có trong nhà nữa nhưng nó không diệt được muỗi nhé mà là đuổi muỗi rất là an toàn cho người lớn trẻ nhỏ đây là hàng à, nội địa của Hàn Quốc đây là máy được một hãng khác còn tinh dầu là của hãng khác mình đang hết cái máy à, hết cái cái máy của hãng à, của Sando Kabi này đây là máy của Hankel nó đắt hơn cái, cái cái cái máy của bên này một chút thế nhưng mà chất lượng thì rất là tuyệt vời yeah. <clears throat> đây là hàng nội địa nó không có tiếng Anh yeah. Thế đây xem sơ qua đây này một số những cái thông tin cơ bản về máy này đây là các tính các chức năng chính của máy này yeah thế thì nó bổ sung thêm cái chức năng cuộn dây này bạn có thể cất giữ ờ, gọn gàng ở đây là nó có cái cái cái, cái dây nó dài khoảng tầm 4 ờ, 50 phân khi mà mình không dùng nữa thì mình cuộn vào trong cái máy này dạ. yeah. thứ hai là được ờ, trang bị công tắc nguồn để có thể là sử dụng thuận tiện nghĩa là mình có thể bật bật mở cái công tắc nguồn này được chứ không phải là cắm rồi rút đâu dạ. yeah. cái thứ ba nữa là nó sông khói sông khói trên cái nền của cái thảm gia đình có nghĩa là cái máy này mình để xuống xuống thảm hoặc xuống nền nhà luôn Đấy. duy trì cái nhiệt độ nó không đổi thì trong này là cái nhiệt độ của nó là từ 150 đến 170 độ C dạ. yeah. hai nữa là nó có cái công ờ, tắc đèn nên là rất dễ nhận biết vào ban đêm dạ. yeah. công tắc đèn đèn này nó sáng luôn khi mà mình bật thì nó sáng mà khi mà mình tắt thì nó không sáng nữa dạ. yeah. Yeah. bên này là những thông tin cảnh báo này thận trọng khi sử dụng này yeah thế thì à, không sử dụng máy à, sông hơi cái sông này máy sông à, máy đốt tinh dầu thông này mà nó lộn ngược hoặc là nằm nghiêng khi mà mình mà dùng thì mình phải để nằm ngang này yeah. Đấy. là khi ngủ đi đặt nó cách xa giường Đấy. cái gì là à, cẩn thận cái nguy cơ hỏa hoạn nếu mà à, cái chăn phủ hoặc là những cái à, vật liệu khác nó đè lên trên máy vì nó đốt cái khay nhiệt này mà tất nhiên là nhiệt độ nó cũng chỉ duy trì ở 150 đến 170 độ C tuy nhiên là nó không có lửa nhưng mà nếu mà mình mà để chăn để phủ len nhiếc lên chẳng hạn thì cái nguy cơ hỏa hoạn là nó có yeah. Dạ. nên nó cảnh báo yeah. Dạ. Thế ngoài ra thì còn có một số cảnh báo khác nữa như không chạm vào bề mặt của thiết bị trong khi sử dụng vì nhiệt độ bề mặt nó cao thế rồi là ờ, đảm bảo là cái không chạm hoặc là vào kim loại hoặc là cái tấm nóng của cái máy sông này yeah. Dạ. rồi rút phân cắm điện khi không sử dụng vân vân Dạ. Ờ, điện áp sử dụng đây là 220V ờ, tắt đi mà khi không sử dụng dạ. rồi là đặt ngoài tầm với của trẻ em dạ. đây là một số thông tin cơ bản thế đây là mã số mã vạch đây là người nhà phân phối đây là nhà sản xuất đây là cái mã cái mã của nhà phân phối yeah. để vệ sinh thì mọi thứ rất là tiện dụng nên khi mà vệ sinh thì sẽ xoay cái này ra là được yeah. đây là kèm theo đó là một cái hộp tinh hộp ờ, viên viên đuổi mũi như này một cái hộp viên đuổi mũi như này là có 45 viên đây là hàng nội địa của Hàn luôn yeah. thì sử dụng được 45 ngày thì sử dụng rất là đơn giản đây đút cái viên đấy vào trong cái khe này này yeah. nó lọt vào trong khe này luôn nằm nó giống cái bánh slam Yeah. bật công tắc lên là cả một ngày luôn trong một cái phòng khoảng 30 mét vuông là là mũi nó chạy hết bay hết không diệt được mũi nhưng mà nó đuổi được mũi đi rất an toàn cho trẻ con người lớn cho vật nuôi cho môi trường xin trân trọng cảm ơn